Người ta tìm kiếm tương lai qua những vì sao Còn tôi nhìn thấy tương lai ngay trong tay mình Kết nối wifi, đồng bộ với máy tính, ghi hình và chia sẻ hình ảnh Tôi chọn tất cả Tôi là Nokia Hand Series